và công nghệ nén đặc biệt nên vàng không bị bọt và nhìn chất vàng luôn luôn đẹp luôn luôn sáng đó là những gì ưu thế tốt nhất của sản phẩm chế tác của kỳ lân luxury một sản phẩm cao cấp thì chất lượng nó phải là khác biệt với những sản phẩm thông thường bất kỳ mẫu kính nào quý khách thích hoặc là quý khách muốn mix từ sản phẩm này với sản phẩm kia thành một sản phẩm hoặc là muốn làm những cái kính mắt kính theo ý mình theo ý muốn của mình mình có thể vẽ ra và kỹ năng thực hiện y chang như vậy Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury Và hôm nay một chủ đề về thời trang Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu đây là à, chiếc mắt kính được chế tác bởi Kỳ Lăng bằng vàng nguyên khối Mẫu này chế tác à, dựa theo hãng của Cartier đây là một mẫu kính vô cùng đẹp bởi vì nó đơn giản và rất là sang trọng và phù hợp hầu hết với tất cả mọi người. Toàn bộ thân gọng được kỹ năng chế tác bằng vàng 18 bằng y đúc ra bằng 18K AU750 và độ đẹp, độ hoàn hảo thì tuyệt đối với công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn châu Âu và hội vàng chuẩn từ vàng ira, vàng râu gôn, vàng hồng và công nghệ nén đặc biệt nên vàng không bị bọt và nhìn chắc vàng luôn luôn đẹp, luôn luôn sáng đó là những gì ưu thế tốt nhất của sản phẩm chế tác của Kỳ Lăng Luxury có nhiều ờ, sản phẩm khác ở ngoài thì dùng bị vàng bị đỏ hoặc là nhàn nhập ở một số nơi khác về hoặc dùng thời gian bị đỏ và người ta lắp liếm từ là bã trầu lên nước bã trầu nhưng không phải vận chuyển hội là phải như vậy và nó phải luôn luôn như vậy tại vì tất cả những sản phẩm này được kỹ năng giám định đầy đủ và chuẩn hội chuẩn tuổi là 750 18k AO 750 nên trên sản phẩm bằng vàng kỹ năng sẽ đóng mọc AO 750 và mọc logo thương hiệu của Kỳ Lăng Luxury và nếu như mẫu kính này nó đẹp quá mà nhiều khách hàng thắc mắc là ôi thân hình anh to lắm hoặc là thân hình anh nhỏ lắm anh muốn phù hợp chị muốn phù hợp với hình dáng của mình với thân hình của mình thì yên tâm điều đó nhé chị đang sẽ thực hiện theo size cho tất cả mọi người tất cả khách chỉ cần à, yêu cầu là chị đang sẽ thực hiện đúng theo mục đích sử dụng và kiểu dáng cũng như là kích thước để mà phù hợp với thể trạng của mình một sản phẩm đẹp một sản phẩm đẳng cấp một sản phẩm cao cấp thì chất lượng nó phải là khác biệt với những sản phẩm thông thường nó là sản phẩm luxury kỳ lân thì nó phải theo tiêu chuẩn tiêu chí riêng của hàng luxury của kỳ lân với công nghệ cũng như là tiêu chí cũng như là chất lượng riêng của mình đây mình sẽ xem qua đây mình sẽ thấy nè và sau khi giám định xong nó là vàng gì cụ thể đây là vàng 18K au 750 thì sẽ được đóng mộc là au 750 vào trên gọng kính bằng vàng nguyên khối này Tất cả sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury đều được giám định đầy đủ và đồng thời đi phân tích thành phần vàng hoặc là kim cương nếu có kim cương và cái kính này là một phiên bản tiếp Kỳ Lan giới thiệu bên trước Kỳ Lan đã giới thiệu một phiên bản là vàng và kim cương rồi đây là phiên bản đây là phiên bản mà clip trước Kỳ Lan đã giới thiệu rồi là vàng và kim cương À, ở giữa là logo vương miện có ba viên kim cương thiên nhiên vàng 14 này là vàng 14 và tùy tại vì cái sản phẩm này là khách hàng yêu cầu 14 và để cho nó cứng còn sản phẩm này là vàng 18 và hầu như đa số là thường thì đang làm bằng 18 hết tại vì sản phẩm này do khách hàng yêu cầu 14 nên chị đang làm à, nhưng mặc định sản phẩm chị đang làm ra là bằng 18 tất cả là 18k AU750 và ngoài hai kiểu dáng này ra thì còn rất nhiều kiểu dáng khác Kỳ Lan sẽ giới thiệu ở những clip tiếp theo và đồng thời thông điệp Kỳ Lan muốn gửi đến với tất cả quý khách hàng qua clip này là bất kỳ mẫu kính nào quý khách thích hoặc là quý khách muốn mix từ sản phẩm này với sản phẩm kia thành một sản phẩm hoặc là muốn làm những cái kính bắt kính theo ý mình, theo ý muốn của mình mình có thể vẽ ra và Kỳ Lăng sẽ thực hiện y chang như vậy hoặc là đưa ý tưởng cho Kỳ Lăng để Kỳ Lăng À, hỗ trợ vẽ thiết kế trên giấy xong lên 2D 3D và hoàn thiện sản phẩm như vậy để phục vụ cho tất cả quý khách hàng và kỳ đang tiến hành căng thử à, cái kính này có độ nặng là bao nhiêu vâng 23 25,3 gram tương đương với nguyên cái kính này bằng vàng mà luôn cả cái trồng kính là cỡ 6 chỉ 7 thì trừ trồng kính ờ, còn lại số, số chỉ của vàng tương tự mình sẽ căng thử cái kính mà phiên bản trước rất đẹp rất hầm hố này của Kỳ Lăng nhé là 34,2 gram theo công thức Kỳ Lăng tính được là tầm cỡ hơn 9 chỉ luôn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 hoặc quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kỳ lân luxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của kỳ lân luxury hoặc gọi cho kỳ lân hoặc là kết nối với zalo của kỳ lân qua số hotline 0901 247 247 đội ngũ chuyên nghiệp của kỳ lân sẽ phục vụ tất cả quý khách tất cả những gì về những dòng sản phẩm những dịch vụ sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại